và tệp APK anh em nha Ok thì có thể tải app ấy Dù đây mình à, tải app trên cửa hàng Google Play thì mình sẽ nhấn chọn vào Android Google Play Store này. Thì này sẽ là một ứng dụng có tên là Token Robot Anh em sẽ tiến hành tải và đặt ứng dụng lên trên thoại của chúng ta như bình thường nha. Anh em nhấn vào cài đặt này Rồi anh em chờ tải nha Sau khi tải và cài đặt thành công rồi anh em nhấn vào mở này rồi bước này thì em sẽ tiến hành đăng ký tạo một tài khoản nha anh em nhấn vào đăng ký này kế tiếp thì em sẽ tiến hành nhập số điện thoại của anh em này sau đó mục mã mời thì em nhập cho mình là 434598 nha và sau đó thì em sẽ nhấn vào bước tiếp theo này rồi bước này thì sẽ có một mã xác minh được gửi về tin nhắn số điện thoại anh em đăng ký anh em tiến hành nhập vào đây ha Ok từ đó là cách tải app cũng như là tạo tài khoản đối với máy Android. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta tải app à, đối với iOS của iPhone nha. Anh em nhấn vào iOS Login ở Red này. Ở bước này thì em sẽ nhấn vào Register an account cho mình nha để tiến hành đăng ký một tài khoản này. Ok thì tương tự như thế thì em vẫn tiến hành nhập số điện thoại của anh em này. Sau đó mục mã mời mã thiệu thì em nhập cho mình là 434598 nha rồi sau đó thì vẫn hiện ra một giao diện như này anh em tiến hành à, nhập mã xác minh được gửi về tin nhắn số điện thoại của anh em nhé sau đó anh em nhấn vào next step này sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường nhá thì đây chính là giao diện trang chủ của app này đó thì app này có tên là token robot anh em nhá thị trường ủy thác thông minh này thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành đầu tư vào một trong gói đây này có gói một ngày nhá gói 15 ngày 30 ngày 45 ngày cũng như 60 ngày Ok và đây là một app đầu tư thì chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền vào để có thể đầu tư nha. em sẽ nhấn mục uh, ví tiền cho mình này. Sau đó em sẽ nhấn vào nạp tiền này. Ok thì ở đây chúng ta sẽ có hai hình thức nạp tiền là nạp tiền qua ví tiền điện tử, tức là nạp tiền kỹ thuật số em ạ. Hoặc là nạp tiền pháp định, tức là chúng ta có thể chuyển khoản ngân hàng trực tiếp. Ok, ví đây mình nạp tiền qua kỹ thuật số này thì mình sẽ chọn loại tiền tệ mình muốn làm. Rồi là mình chọn là đồng USD nha. Kế tiếp là mạng chuyển tiền sẽ mặc định là TDC 20 anh em ạ. Sau đó thì em sẽ tiến hành nhập số tiền anh em muốn nạp này dụ đây mình nạp vào 100 USDT chẳng hạn kế tiếp thì em sẽ nhấn vào xác nhận này ok thì lúc này sẽ một giao diện chuyển tiền như này thì ở đây sẽ có là hình ảnh mã QR này cũng như số tiền anh em làm và địa chỉ ví mà anh em sẽ chuyển tiền đến nhá Ok thì anh em sẽ tiến hành truy cập vào các ví tiền tử như Binance, Chuanet, MetaMask rồi Alert vân vân và MBH. Kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này hoặc là quét mã QR này để tiến hành chuyển tiền nhá. Sau khi chuyển tiền xong rồi em nhấn vào nạp tiền hoàn tất cho mình nhá. Ngoài ra bên dưới sẽ có các chú ý này, anh em có thể đọc nhá thời gian nạp tiền từ 10 phút cho đến 30 phút này ok mình sẽ nhấn vào nạp tiền hoàn tất nha đó thì hiện tại mình cũng đã test nạp 35 đô vào đây nhá lát nữa thì mình sẽ test rút luôn tiếp theo thì à, anh em có thể nạp tiền qua ngân hàng này anh em nhấn nạp tiền phát định cho mình này ok thì em sẽ tiến hành nhập số tiền anh em muốn nạp cũng như là nhấn vào xác nhận thanh toán để tiến hành nạp nha thì đó là cách nạp tiền vào hôm nay và em quan sát này nhà như vừa nãy mình chia sẻ mình cũng đã nạp 35 đô vào đây để test app rồi nha sau khi nạp tiền xong rồi tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền nhá anh em nhấn mục ờ, thị trường cho mình này thì em quan sát này như ở đây chúng ta sẽ có các đồng coin để chúng ta có thể nạp tiền nhá là đồng USD này đồng UST cũng là đồng BTC đồng ETH cũng là đồng ờ, DOT nhá anh em sẽ tiến hành chọn đồng phù hợp dù đây vừa nãy là nạp qua đồng UST đúng không thì mình sẽ nhấn vào UST này kế tiếp thì em sẽ tiến hành chọn gói mà anh em sẽ làm nhá ở đây sẽ có các gói là gói 1 ngày này gói 15 ngày gói 30 ngày gói 45 ngày cũng như gói 2 tháng tức là 60 ngày em nhá mỗi gói thì chúng ta sẽ có mức lãi suất cũng như lợi nhuận khác nhau nhá dù mình đầu tư gói một ngày thì mình sẽ nhấn chọn vào một ngày này. Đối gói nào thì em cũng có thể đầu tư toàn bộ số tiền nhá. Đó em nhấn vào toàn bộ này. Thì hiện tại là mình đã đầu tư 35 đô rồi thì ở phần à, mục à, số dư giả dụng của mình à, hiện tại chưa có nhá. Đó thì ở đây sẽ lên thu nhập một năm này. Sau đó thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu giao dịch nha. Làm sao để chúng ta có thể thêm mật khẩu giao dịch ạ? Em quay trở lại mục phí tiền này. Sau đó nhấn vào hình bánh răng cưa này cho mình nha. Kế tiếp chọn trung tâm bảo vệ này sau đó thì em sẽ tiến hành à, tạo mật khẩu rút tiền tức là mật khẩu thanh toán như bình thường nhá Ok tiếp theo anh em nhấn mục giao dịch này thì em quan sát này là mình cũng đã đầu tư một gói một ngày 35 đô và cũng đã kết thúc à, thời gian đầu tư rồi nha thì à, sau khi kết thúc thì em sẽ nhấn vào tạm dừng cho mình này sau đó chọn xác nhận dừng lại nha Ok rồi em quay trở lại mục phí tiền này thì vừa nãy số tiền ở mục giao dịch ủy thác ấy, là 35 đô đã được chuyển sang số dư cả dụng rồi nha Ok thì đó là cách kiếm tiền chính, cách kiếm tiền thứ nhất ở trên app này. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền hoàn toàn miễn phí luôn nha. Anh em sẽ nhấn mục độ nhỏ cho mình này. Thì em quan sát này là ở đây sẽ có mục ờ, mời bạn bè tức là giới thiệu bạn bè đấy. Anh em sẽ nhấn chọn cho mình này. Thì ở đây sẽ có mã mời cũng như là đường link giới thiệu của anh em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 Ok thì đó là những cách kiếm tiền chính của app này Tiếp theo thì mình sẽ test rút tiền app này cho anh em quan sát luôn nha Anh em sẽ nhấn vào mục phí tiền cho mình này Sau đó nhấn vào mục uh, rút tiền này Ok ở đây thì em sẽ tiến hành nhập số tiền anh em muốn rút Hiện tại mình đang có 35,489 đô Thì mình sẽ rút luôn hết luôn nha 35,489 này 241 35 Thì đối với app này chúng ta chỉ rút được 4 chữ số thập phân thôi nha 4892 này sau đó thì em sẽ tiến hành nhập ví địa chỉ UST của anh em trên các sàn như Binance, Chainlink, MetaMask rồi Onet, vân vân và MBH. Ok, ví dụ đây mình nhập địa chỉ ví à, UST của mình trên sàn Binance nha. Sau đó thì em sẽ nhấn vào xác nhận để xác nhận rút tiền này. Kế tiếp thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu giao dịch nha. Rồi lúc này sẽ thông báo là rút tiền thành công. Bây giờ thì mình sẽ nhấn trở về này. Ok tiếp theo thì em sẽ nhấn vào rút tiền cho mình này Sau đó nhấn biểu tượng này nha Thì đây chính là lịch sử rút tiền vừa lãi của mình này Đó hiện tại trạng thái đang là rút tiền Đó em thể quan sát thấy nha Và bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình Xem 35 UST kia của mình đã được cộng hay chưa nha Rồi thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 35,49 đô thành công rồi nha Anh em thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này sẽ có số UST anh em nhận được cũng như là mạng lưới, ví nạp tiền, địa chỉ rồi t cũng như là thời gian tiền về nha